Xin chào các bạn! Trước vô vàn những sản phẩm thực phẩm bổ sung hiện nay trên thị trường, một sản phẩm được nhập khẩu nguyên hộp tại đất nước New Zealand, được khách hàng rất ưa chuộng và cải thiện sức khỏe rất tốt. Đó là thực phẩm bổ sung Alpha Lipid Lifeline. Vậy một lon Alpha Lipid Lifeline đem lại cho chúng ta những lợi ích gì mà lại tốt cho sức khỏe đến vậy? Trong video ngày hôm nay, mình xin chia sẻ tới tất cả các bạn 5 thành phần công dụng của thực phẩm bổ sung alpha lipid Lifeline. Thành phần thứ nhất, đó chính là kháng thể. Một lon alpha lipid Lifeline chứa 8.400mg kháng thể. Kháng thể thì giúp nâng cao hệ miễn dịch, kháng viêm, kháng virus, đào thải độc tố và giúp tái tạo tế bào. Thành phần thứ hai là canxi. Có 28.000 mg canxi trên một lon. Chúng ta biết rằng canxi là sự sống của cơ thể. Thiếu canxi liên quan đến 147 vấn đề của cơ thể và hệ xương khớp. Hỗ trợ truyền dẫn hệ thần kinh. Đó là lý do chúng ta thường xuyên bị đau đầu khi thiếu canxi. Thành phần thứ ba chính là lợi khuẩn. Có 28 tỷ lợi khuẩn trên một lon. Lợi khuẩn có vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khỏe, trong đó có hệ tiêu hóa. Giúp nâng cao sức khỏe hệ tiêu hóa, giúp ổn định đường ruột và hấp thụ thức ăn. Thành phần thứ tư đó là vitamin và khoáng chất. Trong sản phẩm có đầy đủ, thiết yếu các loại vitamin và khoáng chất. Là chất bôi trơn và giúp cân bằng các chuyển hóa trong cơ thể. Khi thiếu vitamin và khoáng chất, cơ thể chúng ta dễ bị rối loạn chuyển hóa và dễ sinh ra nhiều vấn đề về sức khỏe. Thành phần thứ năm đó chính là công nghệ độc quyền alpha lipid. Với công nghệ này, giúp bảo vệ nguyên cấu trúc và hoạt tính sinh học của sản phẩm, giúp loại bỏ những thành phần không có lợi. Và đặc biệt là đã loại bỏ đường lactose. Loại đường này đối với một số người không tiêu hóa được sẽ dễ bị tiêu chảy khi uống sữa. Chính vì vậy, khi sử dụng sản phẩm này, các bạn hoàn toàn có thể yên tâm. Ngoài ra, sản phẩm có hàm lượng đạm, đường, béo rất thấp, nên rất phù hợp cho các đối tượng cần phải kiêng đạm, kiêng đường và béo. Với công nghệ độc quyền alpha lipid, giúp hấp thụ tối đa sản phẩm lên tới 95 đến 98% dinh dưỡng. Tất cả mọi người đều cần sản phẩm để nâng cao sức khỏe và để phòng chống bệnh tật.